Mày làm gì mà bị mắc kẹt ở đây hả Em đói bụng quá em đi kiếm ăn Không ngờ lại bị lọt vào đây Lại tham ăn nữa rồi phải không Cái đồ mỏng mỉm Bình tĩnh bình tĩnh Đợi một chút đợi một chút Từ từ thôi từ từ thôi Mày làm gì mà chẳng thế Đúng là Chẳng như rùa Người ta gọi ta là rùa Nhưng trong cuộc chơi với con thỏ Tao chỉ thắng nó đó Mày có biết không Ê mày giỏi lắm Mày đang câu kêu tao lên đi Tao mắc kẹt ở đây lâu rồi Tao sắp chết đến đây rồi Nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên ừ mày ăn cái gì mà bực biết thế nặng quá đi lôi hoài không được đợi một chút đợi một chút để tao từ từ nghĩ cách cái đã để tao khóa môi mày nhé cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên ôi trời ơi ôi ôi đi đi đi đi đi đi ăn cái gì mà bẩm miệng thế nặng quá đi này đi đứng cẩn thận đó nha kẻ mày lại mắc vào lưới mày nhớ là đừng có tham ăn mà cắn câu nhé chết đi con ạ à. em cảm ơn anh rùa đã cứu em bye bye my